Chào tất cả anh em nhé Vâng thì hôm nay tôi cũng sẽ làm một cái clip ngắn thôi để uh, chia sẻ cho tất cả anh em đi uh, chơi tài xỉu giúp cho tất cả anh em đi lắc tay cái anh em đi uh, lắc tài xỉu có thể là cải thiện cho mình cách lắc tài xỉu của anh em thì uh, hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không hoàn toàn là không tang mang lại cho anh em rất là nhiều lợi ích luôn anh em nhé anh em nào mà mới đi nắp hoặc là mới đang tập nắp hay là lắc nâu rồi thì anh em vẫn có thể là sử dụng được anh em nhá Vâng thì đây là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 của bên tôi cũng có rất nhiều anh em mà đã sử dụng cái bộ đồ chơi này ở bên tôi rồi và anh em rất là ưng ý luôn đúng không ạ thì tôi cũng chỉ muốn là chia sẻ cho anh em về những cái ờ, đồ chơi tài xỉu nó tốt nhất giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi nắp hoặc là anh em đi đánh tài xỉu bịp nó đạt được cái độ hiệu quả cao nhất thôi anh em nhé thì uh, đây là cái uh, hột tài xỉu 2020 nó sẽ giúp cho anh em cái thứ nhất là cải thiện cho anh em về cái cách nắc tài xỉu có những anh em đang thắc mắc tại sao mình nắc hột không được hay là như thế nào thì tôi cũng bật mí luôn cho anh em thứ nhất đây là cái hột tài xỉu độc quyền của bên tôi cũng dành riêng cho tất cả anh em đi nắc tay cái đó nên là bên tôi đã làm rất kỹ và rất tỉ mỉ để cho anh em đi chơi đi uh, nắc tài xỉu nắc nó vừa tay anh em đúng ý của anh em cái bộ đồ chơi này bên tôi làm theo tỷ lệ cái hột này nó đi theo ý muốn của anh em được cái cách nắp hột tài xỉu 2020 bằng cái hột tài xỉu 2020 của bên tôi sẽ giúp giúp cho anh em đi chơi ở tất cả các đấu trường lớn cũng như là các đấu trường nhỏ đều có thể chơi được nha tôi không đảm bảo cho anh em là 100% nhưng mà nó sẽ mang lại cho anh em từ 70 đến 80% đó thì uh, nó cũng rất là hiệu quả luôn anh em chỉ cần anh em sử dụng bộ hột tài xỉu của bên tôi đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu hột nó sẽ đi theo ý muốn của anh em cái hột tài xỉu hay không này nó cũng sẽ giúp cho anh em lắc tay cái là anh em có thể là lắc giữ tài giữ xỉu và cái và lắc hột đi đều cách lắc của nó cũng rất là dễ nên, nhưng mà đây là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi nên là khi nào mà anh em sử dụng nó sử dụng cái hột tài xỉu này hột tài xỉu bịp của bên tôi đó thì tôi mới chỉ cho anh em được cái, cái nắp hột cách nắp hột tài xỉu hay không hay không này được nhá thì anh em thông cảm thì đây là cái bộ đồ chơi hoàn toàn là không tang đó thì anh em tôi sẽ đây tất cả ở đây 11 12 13 ly và 14 ly bên tôi đều có làm cho anh em hết nhá đó thì anh em đặt bên tôi về bao nhiêu ly tôi làm cho anh em bấy nhiêu ly và hoặc là anh em có thể là lên cơ sở tôi anh em lấy trực tiếp và cũng như là học cách nát một tài xỉu trực tiếp của bên tôi luôn ok cho anh em vâng thì tôi cũng sẽ lấy ờ, tạm một bộ cho anh em đi bộ nào cũng được để cho anh em thử phân tích cho anh em rồi tôi sẽ cho anh em xem được cái độ hiệu quả của nó anh em nhé rồi đây tôi sẽ lấy đại một bộ hột tài xỉu tôi đảm bảo nó cho anh em là hoàn toàn là không ta tôi bao cho anh em ăn thua chạy hột anh em nhé thì khi nào mà anh em cứ lên cơ sở tôi hoặc là anh em anh em cứ thử tan tích thoải mái để tránh làm mất nhiều thời gian của anh em thì tôi cũng sẽ đi vào cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của hồn này nó mang lại cho anh em thì đây cái đầu tiên là tôi cũng sẽ à, cho anh em xem được cái độ hiệu quả luôn anh em nhé còn đâu cái độ tăng tích thì thật sự luôn là những cái clip trước tôi cũng làm cho anh em rồi thì anh em cũng biết được nó hoàn toàn là không tan đó thì à, tôi cũng sẽ nắp cho anh em cho à, vài chén về cái độ đi đều của hột tài xỉu này và tôi cũng sẽ dùng cái cách nắp hột tài xỉu 2020 để tôi nắp giữ tài giữ xỉu cho anh em nhá đó đây thì tôi ờ, xỉu đúng không? 123 thì tôi nắp sen tài cho anh em này đó. đúng không anh em 456 tiếp tục lại xuống xỉu này đó rất chính xác đó anh em thấy không ạ một đi rất là đều đúng không anh em vâng thì chén này nó bị đứng một chén anh em nhé nhưng mà chắc chắn chén sau nó sẽ lên lại tài cho anh em đảm bảo một trăm phần trăm cho anh em nhé không bao giờ có đứa chuyện đứng chén thứ hai đó đúng không anh em ba bốn năm tôi đảm bảo luôn trăm phần trăm không bao giờ có chuyện chuyện đứng chén thứ hai nhá đó thì uh, tôi nát cho anh em thì anh em xem được cái độ đi đều của hồ rồi bây giờ tôi sẽ dùng cái cách nắp hột tài xỉu 2020 để nắp giữ tài giữ xỉu cho anh em ở đây 456 345 đúng không anh em 345 tôi sẽ nắp giữ tài hai năm năm ba ba năm đúng không anh em nó lên rất nhiều đôi thì uh, cái tỷ lệ lên báo cũng rất là cao anh em nhá thì những cái đôi này thì có khả năng trận này sẽ về bão này ôi đúng không anh em tôi nói y rằng thì tại vì thường thường nó hay lên đôi tầm một hai chén chén thứ ba hoặc chén thứ tư nó sẽ lên bão cho anh em nhá và dùng và cái cách nắp của anh em nữa có đều tay hay là không tiếp tục tôi sẽ giữ tài này đó vẫn ờ, chuyển sang 552 vẫn có đôi này anh em 246 anh em nhé đó 356 là cái anh em dùng cái hột này mà đi lại tài xỉu thì thật sự là giữ tài giữ xỉu vài chén thôi là anh em đã giành cái phần thắng này cho mình rồi đúng không ạ vâng thì chén này của tôi nó bị phản anh em nhé do tôi nắp hơi lệch tay tất nhiên rồi cái bộ đồ chơi nào nó cũng có những cái chén phạm riêng của nó đúng đúng không ạ vâng thì à, nó bị phản sang xỉu thì tôi cũng sẽ nắp dưới xỉu cho anh em nhé đây một bốn năm xỉu anh em này tiếp tục vẫn xỉu anh em nhé chén này tầm 90 phần trăm về xỉu đúng không anh em Đây, chén này 100 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em này 145 này đó, vâng, chén này tôi nắp hơi mạnh tay tí đây là anh em thông cảm 70 phần trăm thôi anh em nhé tôi đoán là 70 phần trăm là chén này về xỉu này Đó. Vâng, thì vẫn về xỉu này anh em nói chung là tỷ lệ nó dự 134 anh em vẫn 145 134 135 đó thì chế này tôi bị phạt anh em nhé thì à, anh em đi lắc tay cái anh em cũng chỉ là rồi nắp giữ tài giữ xỉu 5 đến 6 chén là ok rồi đúng không ạ thì đó thì vừa rồi tôi cũng đã lắc cho anh em xem được vài chén thì anh em cũng cảm nhận được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm rồi anh em có cảm nhận như thế nào và cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các sân chơi hay là các uh, sòng sới tài xỉu của anh em hay không thì anh em nào mà muốn sở hữu hay là anh em muốn ờ, có thắc mắc hay là chưa hiểu gì về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp hột tài xỉu 2020 này của bên tôi thì anh em có thể là anh em liên hệ cho tôi vào số điện thoại đây số điện thoại này đó nha anh em tôi đã để cho anh em tôi đã in sẵn cho anh em này đó và anh em có thể là kết bạn zalo cho tôi đó thì tôi cũng sẽ hỗ trợ và chia sẻ cho anh em tư vấn cho anh em 24 trên 24 đó, thì à, cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc dạ, vâng thì à, anh em nào mà hay xem clip của tôi á thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái video mới nhất hiện nay và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không anh em nhé chào tất cả anh em